Chào mừng ờ, quý bạn đến với kênh ờ, video điện máy Cường Linh Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến ờ, quý vị và các bạn cái mẫu máy xay vắt đậu liên hoàn motor một kg rưỡi thì bên cạnh em máy 2 kg 2 như nhiều video chúng tôi đã giới thiệu thì nhiều quý vị và bà con cần cái máy công suất nó nhỏ hơn và tiền giá tiền nó vừa phải hơn thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn cái mẫu máy motor kg rưỡi thì trước mặt chúng ta đây là có cả hai mẫu máy là motor 2 kg 2 này thì chúng ta có thể nhìn thấy hai cái con máy bên ờ, phải đây là 2 kg 2 như nhiều chúng tôi giới thiệu trước đó đấy chân bằng nhôm đấy chỗ này là bằng inox này cái đầu này bằng nhôm và cái phễu ra phễu vào hoàn toàn bằng inox thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến cái quý vị các bạn đấy là cái con mới con này là con motor một ký rưỡi thì ờ, đây là thông số của máy này à, máy xay à, Z125A công suất 1,5 kW ở đây đấy kích cỡ đá là 12,5 uh, cm đấy là cái kích cỡ đá à, dùng điện 220V điện gia đình một pha năng suất là xay được từ 55 đến 65 kg một giờ đấy là thông số của nhà sản xuất và thực tế thì chúng ta làm được từ 40 à, đến 50 kg một giờ là thoải mái máy thì có vòng tua vòng quay là 2.800 vòng trên một phút sử dụng motor tua nhanh và sử dụng à, tần số 50 Hz thì cái này là điện à, gia đình điện một pha thôi đấy máy thì được sản xuất hoàn toàn ở Việt Nam thì uh, cấu tạo của máy thì gồm cái phần chân này chân máy thì làm hoàn toàn bằng gang như này rất là chắc chắn này đấy và cái uh, phần chân này nó sẽ thấp hơn cái con 2 kỳ 2 con 2 kỳ 2 là chân bằng uh, nhôm đấy hộp kim nhôm và nó sẽ cao lên như này và ở dưới cái chân con 2 kỳ 2 thì nó sẽ có ba cái uh, cao su để giảm rung giảm chấn còn con này thì nó sẽ là thấp hơn như này đấy thấp hơn nhưng mà chân nó rất là vững này đấy giảm cái trọng tâm của cái máy xuống bằng gang rất là dày ở đây đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái keo của nó bằng gang rất là dày đấy và ở phía dưới đây là cái motor này motor là motor sử dụng motor khí rưỡi ra đầu. đấy cái chân à, với motor khí rưỡi này thì quý bạn à, được bảo hành 12 tháng trong vòng 12 tháng thì cháy hỏng nó sẽ được đổi mới motor ờ, cái chân này thì cái chân bằng gang ở dưới các chân nó cũng có cái à, ốp bằng cao su như này đấy nó có bằng à, ba cái ốp chân bằng cao su này giảm trơn trượt đấy nó màu đen nhìn nè à, à, cùng một màu rất là bắt mắt như này nhưng mà nó thực ra là nó có một cái tấm cao su đây rất là kín đấy ở đây là cái tấm để à, bảo vệ cái phần motor này hạn chế nước nó bắn vào thì ở đây nó có ghi dòng chữ là máy xay đậu tự vắt liên hoàn ở đây và cái tấm này cũng hoàn toàn bằng inox ở đây đấy cái bầu này là cũng bằng nhôm này đấy bầu này là bằng nhôm phay gì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy này đấy và ở đây là cái cửa ra cái cửa nước ra cửa nước ra thì nó cũng giống cái con hai x hai thôi thì cái cửa này bằng nhôm mà ở đây thì nó sẽ có một cái uh, ờ, dòng cao su như này để hạn chế cái phần nước nó chảy ra lung tung đấy nó ra đây à, bên trên của máy thì uh, đây nó cấu tạo vẫn thế là một cái uh, bánh bánh bánh bánh xoay như này để uh, điều chỉnh độ mịn của bột đây nó có ghi uh, thô này thô là chúng ta vẫn theo chiều uh, Ờ, cùng kim đồng hồ này thì nó sẽ vặn thô còn vặn ờ, mịn thì chúng ta sẽ vặn chiều ngược lại thì nó sẽ mịn đấy có chiều quay à, và đây là chiều quay của cái phần đá đấy có hướng quay của cái đá bên trong cái đây là cái phễu, phễu ra của sản phẩm đấy phễu ra của sản phẩm thì cũng hoàn toàn bằng inox như này đây là cái phần phễu đổ đậu vào đấu ấn đầu đầu vào con 2 ký 2 thì nó sẽ là vàng inox còn con còn cái con một ký rưỡi thì nó sẽ bằng nhựa như này đây cũng rất là sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh như này đấy bằng nhựa và chúng ta có thể tháo mở ra rất là dễ bằng cách là chúng ta sẽ vặn cái ờ, ấy ở đây đây chúng ta sẽ vặn vặn ờ, đấy vặn ở đây ra chúng ta có thể cất đặt hoặc là vệ sinh rất là dễ dàng thì ờ, máy uh, sử dụng thì cũng sử dụng hai cái khóa đai hai bên giống con hai kỳ hai thôi nên chúng ta có thể mở cái máy này ra này. Đây, mở hai cái khóa hai bên đấy ngày xưa thì nó sẽ dùng ờ, hai cái hai hai cái đai để khóa lại nhưng mà giờ với việc sử dụng hai con ốc vặn như này thì nó sẽ hai cái đai đấy sử dụng trong quá trình sử dụng nó sẽ không bị bật ra đấy hạn chế cái bật ra của, của, cái khóa đai đấy hai con ốc đây mà rất là dễ nó bỏ vào đây có cái à, lông đen đây nữa chúng ta vặn vào để cố định cái nắp trên. đây chúng ta có thể nhấc nắp trên ra rất là dễ dàng ở đây đấy đây là bên trong của máy này bên trong của máy thì gồm có một cặp đá một cái cặp đá trên một cặp đá trên đây và một cặp đá dưới đường kính là 12,5 cm đây ở đây thì đằng sau này nó sẽ có hệ thống lò xo để chúng ta tăng giảm cái đá nâng lên hạ xuống đấy để ép cái đá này vào cái phần à, đá dưới này à, để à, tạo ra cái độ mịn cho cái bột của chúng ta thì máy nó sẽ nó có có cái đá phần trên này sẽ là cố định đấy còn cái phần đá dưới này nó sẽ quay theo cái trục của máy như này đấy, vòng quay của nó là 2800 vòng một phút khá là nhanh đấy ở đây là cái mâm của máy này cái mâm cái cái lưới này thì cái mâm để đựng lưới bên trong cũng hoàn toàn bằng nhôm đấy và đây là cái túi vải của nó túi vải của nó đấy túi vải của nó khá là mịn như này đấy. còn ở đây là có phần cái đá dưới nó có thể quay như này à, cái phần tháo mở đá thì cũng rất là dễ thôi chúng ta sử dụng cái cờ lê 13 chúng ta vào con ốc ở giữa này ra đấy là chúng ta có thể nhấc được viên đá có thể nhấc được lưới và có thể nhấc được cả cái cái cái cái cái cái cái, cái rổ này lên luôn đấy rất là dễ máy thì quay rất là êm một giờ chúng ta có thể xay được từ 40 đến 50 kg đậu rất là nhanh Đấy. À, cân nặng của máy thì ờ, khoảng 30 kg chúng ta có thể bê va bê vào rất là dễ à, chiều cao đây chiều cao tổng thể của máy thì cao nó tổng cả cả phiếu à, cả chân thì nó cao khoảng 1 mét đường kính bề ngang khoảng 30 30 Đấy, cũng khá là gọn đây thì ờ, nguyên lý hoạt động thì của máy cũng rất là dễ thôi đây à, chúng ta nắp vào như này đấy thì ờ, sau khi đậu chúng ta ngâm à, 5 đến 6 tiếng nó sẽ bỏ vào đây kết hợp thêm cái vòi tiêu nước thì nó sẽ bỏ vào đây đậu thì nó rơi xuống dưới hai bên đá nó sẽ xay ra này cái phần bã đậu nó sẽ bị uh, thổi bay ra đằng sau này đây cái phần bã đậu thổi ra đằng sau này bã đậu nó thổi ra đằng sau này nó rơi xuống bên dưới còn cái phần nước động thì nó sẽ chảy ra đây đấy cũng rất là dễ thôi sau đây tôi sẽ tiến hành à, cắm thử điện lên cho các bạn cùng xem chúng ta sẽ tiến hành kết nối vào cái này vào này đấy khóa vặn vào Đấy. Máy thì dùng ờ, sử dụng điện gia đình 220V thôi Đây có phích cắm này Dây cắm rất là sẵn ở đây rồi Chúng ta chỉ cần cắm điện vào thôi quay rồi đó là nhìn ở trong rất khó nhìn ra tôi sẽ tiến hành mở nắp ra đúng rồi nhìn ờ, cái máy nó quay bên trong đây này máy nó vẫn nó còn quay như này à, cái tiến hành cắm điện lên Đấy, phần hai cái đai này nó kêu vào đây nên nó sẽ có cái kêu và tiếng kêu Đấy. quay đây chúng ta nhìn cái tâm quay của nó thì à, với cái con ờ, kỳ rưỡi này thì chúng ta có thể xe được từ 50 đến 60 km một giờ còn ờ, ví dụ cái con ờ, hai kỳ hai này thì chúng ta có thể xe được từ 5 60 đến 80 kg đấy sử dụng cho cái công suất lớn hơn thì cũng đều làm bằng uh, chất liệu bằng nhôm và inox rất là sạch sẽ đấy sau khi uh, uh, vệ sinh hoặc là uh,